bây giờ học sinh học nặng ngày xưa rất nhiều nhưng đừng có nói là ngày xưa bọn tao học khó lắm bây giờ bọn mày học dễ lắm có chuyện đấy đâu có chuyện đấy đâu bây giờ các bạn học rất nặng bây giờ các bạn học rất nặng học rất nặng học rất nặng các em bây giờ phải học rất nặng có thể ở đây khỏi cân nhắc Xem hết livestream không được cấp bằng nhưng học tốt hơn là điều mà thầy chắc chắn Thật không à, thầy, thế con học phí Các em yên tâm mọi bài giảng đều được free học bài toán khó cứ đem lên tỉ thí Thầy chỉ cho bí kíp ô dễ thôi nhầm nhỏ gì Ê, toán hình toán đại chớ ngại có thầy cứ điểm cao mà quất Ê, khó càng khó càng thú vị lớp thầy nó vừa vui vừa chất Ê, tối dù khuya thầy live sờ chim là em lại căng tròn mắt Ê, click vào ngay kèo lúc nhìn thấy điểm thi bụi bay vào mắt sẽ kỹ vì điều này đây là đây cứ tình quý ở trong này, vào xem đây lớp miễn phí nhà chúng mày giờ lăn tai và nghe rồi like và share share share đây là đây anh sẽ kỹ vì điều này đây là đây cứ tình quý ở trong này, vào xem đây lớp miễn phí nhà chúng mày giờ lăn tai và nghe rồi like và share share share nếu không có người yêu cứ đến đây thầy phát okay. Thôi đùa đấy đừng yêu Bỏ đi mà học dứt khoát Em lạc lõng trong cuộc đời ừ. Đến livestream sẽ khác Thầy sẽ như Bích Phương giúp em trả lời những câu hỏi khác Thầy luôn luôn online, luôn luôn quan tâm các học sinh yêu nhất Tình yêu hôn nhân ăn chơi tương lai bao la những lời khuyên chất Những gì tinh túy nhất thầy đã tóm tắt tổng hợp ở đây rồi Mày không like không xem thì đừng có trách mai kia ra đê ngồi Thầy khẳng định luôn em bây giờ phải học xem kỹ video này Thấy đã đây Cứ tình tùy ở trong này Vào xem này Lớp miễn phí nhà chúng mày Giờ là ai mà nghe rồi like và share Share share Thấy đã đây Hãy xem kỹ video này Thấy đã đây Cứ tình tùy ở trong này Vào xem này Lớp miễn phí nhà chúng mày Giờ là ai mà nghe rồi like và share Share share Hello Ủa to thế Alo alo Alo alo Rồi yeah. Đấy. Rồi xin chào các em nhá. Chào Đỗ Huy, chào Huy Đinh, chào uh, Thiên An Lê, chào uh, Ngô Hữu Tâm, chào Lưu Lưu Hương. Úi dồi ôi, đọc tên méo cả mồm. Lưu Hương Ly đúng không? Lưu Hương Ly đọc dễ hơn chào Hoàng Thông chào Trà My các bạn các à, bạn bè của mình vào giúp thầy nhá có bạn nào trong nhóm mà là bạn của các bạn nhớ bảo bọn nó vào học rồi chào Đỗ Huy chào Nguyễn Ngân chào Khoa Nguyễn chào Nguyễn Ngọc chào Thanh Tú chào Phạm à, Phan Nhật Anh úp ở đây lại 2K5 à ơi giời học sớm thế 2K5 thì học đã hiểu gì về hình không gian Rồi chào các em. Chào các em. Ờ vào cho nhau một cái cho nó vui cửa vui nhà nhỉ. được Bùi Văn Duy cũng hai k năm à? Ái chả máu nhỉ? Rồi, chào Trần An. Chào Dương Ngọc Châu. Rồi, chào Lê Văn Hùng. Rồi, chào xìn các bạn. Thầy là fan uh, Big Daddy à thầy? Không, thầy có phải fan Big Daddy đâu. Rồi, chào các bạn bạn Tiểu Hí mới vui cả vui nhà Đấy. alo alo rồi các bạn học nghiêm túc nhá không phải thầy bảo thầy lộc vào là mắng các bạn đấy thầy lộc mà mắng gắt lắm đấy mắng gắt lắm thầy sợ lắm thôi thì lộc mắng các bạn đấy các bạn học toàn các bạn học không nghiêm chỉnh không thành lộc mắng cho lại kêu mắng cho kêu buồn lắm đợi em đi bê để thầy thiệt cái thằng này ừ. má đi bê tiền bạc bê mẹ làm ra để em đi bê hả cái thằng Dũng này sao mà em đi ngủ Đang thi Tôi ớn các em quá đi Đang thi mà đội đi ngủ Mỗi thi Nói thiệt là bữa nay á Là các em biết học bao nhiêu tiết không 9-10 tiết rồi đó các em Ráng học đi Sao nãy giờ mà sao đi ỉ dữ dằn ỉa ỉa các em chỉ biết ăn rồi ỉa tao hả em đang nhịn ỉ để thi thầy ạ ừ, bảo em giỏi á thầy thương em lắm á dịch bệnh các em có thông cảm mà né thầy ra đi sao của em còn leo ở trên đây nữa hết học sinh vô cái bãi bản đầu bài tụi nộp thầy hiệu trưởng á thầy đã biết thầy đẹp trai rồi mà ờ, nhiều khi nhìn thầy nhìn vô gương á thầy nói cái thằng thằng thằng thằng guồng nào mà sao đẹp trai dữ dằn vậy chú cái ai để ỉa thì để ỉa đây, chúc đừng đừng đừng có có có có có có có có có đang học mà mà mà mà đi ỉa nhiều em ỉa chảy 5 phút đi yến lần 5 phút đi yến lần mệt thiệt em em là Thank you. Rồi, ờ, hello game Ờ... <laughs> Tí đang học đừng có xin đi vệ sinh ấy nhá. Mệt lắm ấy. Rồi. Nghe này, hôm nay các bạn sẽ uh, chuyển sang cái phần khoảng cách cấp độ số 3. Hôm nay là buổi số 3 rồi và cũng là cái khoảng cách mà nó quan trọng nhất ở trong cái phần khoảng cách. Ở buổi trước ý, là thầy đã dạy cho các bạn cái khoảng cách cấp độ số 1 và cấp độ số 2 rồi có đúng không? Và ở trong cái phần cấp độ số 2 ở đây là thầy à, nhắc lại cho các bạn một cái từ khóa, một cái từ khóa là gì? Vuông ở đâu, gấp đôi lên ở đó. Ví dụ ở đây chúng ta có chop SABCD SABC. SAB có phải đáy người ta hỏi các bạn là khoảng cách từ chân đường cao. Nhớ nhé, phân biệt loại 2, cấp độ số 2 là chân đường cao đến mặt bên thì vuông ở B các bạn kể AH vuông góc SB thế là xong giả sử là bài này nó không cho các bạn là vuông ở B mà nó lại bảo các bạn là gì ờ, không có góc vuông ở B và C đấy thì các bạn làm như nào à mình tự tạo ra góc vuông nhà mình không có điều kiện tự tạo ra góc vuông vuông ở M gấp đôi lên ở đó là AH vuông góc với SM đấy là khoảng cách luôn nhớ chưa cứ làm như này cho thầy là nó ra còn cách chứng minh như thế nào thì buổi trước thầy cũng dặn các bạn rồi thì hôm nay mình sẽ đi thực chiến nhá mình đi từ chiến nào thầy sẵn sàng vào buổi học chưa sẵn sàng rồi comment sẵn sàng giúp thầy nào rồi chào thiên nhi chào các bạn sẵn sàng rồi comment sẵn sàng giúp thầy nào cuối giờ coi bói tiếp nha thầy bọn <laughs> này tâm linh nhiều quá nghiện ngập tâm linh quá này mê tín dị đoan đấy nào sẵn sàng comment sẵn sàng có thầy một cái nào vuông ở đâu gấp đôi ở đó vu thầy đạt có hẳn hai người yêu luôn <laughs> ờ thế mà thầy bộ mày còn chưa có người yêu buồn quá Còn mày xem thế nào nghĩa vụ của học trò là phải đi thiết kế người yêu cho thầy nhớ chưa thiết kế cỡ phải hoa hậu sẵn sàng chưa rồi bây giờ sẵn sàng rồi mỗi bạn comment cho thầy một trái tim vào xem nào comment một tim à comment một tim Chúng ta ngập tràn màu đỏ đi. Học hành cho nó sung. Đấy nhá, comment sẵn sàng xong mỗi bạn comment một tim để thầy bắt đầu luôn à. Lại con Phương Thảo Nguyễn, hôm nay là em lại thầy lấy ghép đôi cho em với 10 bạn nhé, con tham lam này, buổi trước ta đã bảo mày rồi. Dấm dê,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 thầy bảo comment tim chứ không phải là comment chữ tờ im tim đâu comment hình trái tim ý cái bọn này comment tim cơ mà rồi rồi chào Trang Trần. À, lại thấy Trang Trần rồi. Trang Trần như là bạn bè với thầy. À, mấy cả cuối giờ, cuối buổi live hôm nay thầy sẽ dạy cho các bạn cái cách để các bạn luôn luôn nhận được toàn bộ các cái video của thầy. Nhớ chưa? Có một cái bí quyết để nhận được toàn bộ video của thầy. Mà nhiều người không biết đâu. Cái này nhiều người không biết đâu. Thì tí nữa thầy sẽ nói cho các bạn cuối giờ nha. Cuối giờ thì các bạn có hai chương trình ngày hôm nay. Một là uh, ờ, nếu mà xong sớm trước 12 giờ. Hôm nay buổi hôm nay cũng dài đấy. Nên có thể là đến tầm 12 giờ chúng ta mới xong. Nên ở đây là cuối buổi là nếu như các bạn nào có thức thì thầy sẽ dạy cho các bạn cái cách để lấy được video tất cả các video của thầy. Cái thứ nhất cái thứ hai là chương trình xem trước tương lai đúng không xem trước tương lai rồi bây giờ ờ, chúng ta bắt đầu nhỉ câu số 5 là câu số 5 các bạn ờ, cùng vẽ hình ra nháp rồi comment đáp án luôn cho thầy nhá câu 5 cho hình chóp SABCD đáy của chúng ta là một hình chữ nhật với AD là bằng 2A nhỏ SA vuông góc với đáy và SA bằng A nhỏ khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng SCD là gì thầy vẽ hình ra Đấy là hình chữ nhật này. Ở đây là SA một góc với đáy. Đúng không? Ok, vẽ nơi đứt vào nào. đấy các bạn nhớ góc vuông thì các bạn ký hiệu hết góc vuông vào giúp thầy AD người ta cho các bạn là bằng 2 này NA bằng A nhỏ các bạn coi như số 1 khi tính toán trong một không gian đặc biệt là khi đi thi các bạn nên tối giản cái bài toán đi bởi vì sao các bài này đơn vị đều là A nhỏ hết các bạn coi như A nhỏ bằng số 1 ấy thì chúng ta sẽ làm nó nhanh hơn Ôi dồi các bạn đã comment 5C rồi nhanh vẽ liều thì bây giờ ta sẽ có A là SCD các bạn phân biệt được ngay chứng tỏ là các bạn học bài rất là tốt đấy A là SCD mình phân tích được ngay cái bài này a ở đây của mình như này nó là chân đường cao đúng không nó là chân đường cao là chân đường cao chân đường cao SCD ở đây của các bạn mình nhìn ra ngay đây là nó đang nghiêng nghiêng mặt nó đang nghiêng nghiêng là mặt bên mà từ chân đường cao đến mặt bên thì buổi trước thầy dạy các bạn đây là rơi vào cấp độ số 2 cấp độ 2 thì cái câu cũ chúng ta nói là vuông ở đâu gấp đôi ở đó đúng không không thể lệch đi đâu được nào vuông ở đâu gấp đôi ở đó thì khoanh vùng cái scd vào cho kem scd rồi thì đây chúng ta sẽ có này vuông ở đây gấp đôi lên ở đó vuông ở đây đúng không các bạn gấp đôi lên ở đây bởi vì không vuông ở c đâu cái tam giác này này đáy không vuông ở ở c vuông ở đây gấp đôi lên ở đây kẻ ah vuông góc với sd nhớ đây là nét đứt bởi vì nó nằm ở mặt phía phía sau được chưa nhỉ? Vậy thì các bạn rất đơn giản là kẻ một cái đường AH vuông góc với SCD và các bạn suy thẳng ra luôn. Bây giờ mình suy luôn, không đi chứng minh nữa. A đến SCD của chúng ta là ông AH. Mà tính ông AH này thì easy vãi. Thì các bạn nhớ trong tam giác vuông SAD thì 1 trên AH bình bằng 1 trên SA bình cộng 1 trên AD bình. Có đúng không? Thì ở đây là gì đây? À, mình dùng luôn công thức giải nhanh AH bằng SA nhân AD chia cho căn của SA bình cộng AD bình. Mà các em đã có AD bằng 1, SA là bằng à, AD bằng 2, SA bằng 1 là 2 căn 5 này trên 5. 2 trên căn 5 SA bằng C. Rất tốt. Rất tốt, các bạn có 15 C quá là tốt luôn. Rồi, nhớ phân biệt được như thế, cấp độ số 2 là cứ từ chân đường cao mặt bên là mình quất thôi. Thấy cái hình chóp chưa? Rồi, chào các em, chào à, Quang Minh Nguyễn nha. Mình sang câu số 6, đây là đề thi chính thức của năm 2018. Chính thức năm 2018. Ở ờ, năm 2018. Bây giờ mình cốt luôn đề thi đại học sợ cái gì đúng không? Cho hình chóp SABC, SABC. Mình vẽ đáy là một tam giác thường thôi. Nó cho tam giác vuông thì mình cũng vẽ là tam giác thường, một ngắn và một dài. BC. Vuông ở đỉnh B đúng không? AB thì bằng A nhỏ coi như là số 1 đi. SA vuông góc với đáy, SA vuông góc với đáy đây. SA vuông góc với đáy. Rồi, AB bằng A nhỏ rồi, SA người ta cho bằng A nhỏ coi như số 1 luôn. Nó hỏi khoảng cách từ A đến SBC là gì? Câu này đã có Trần Việt Hiếu comment 6D. Đờ ngờ 6D rồi Hồ Huy 6D quá tốt các bạn làm thấy rất là sung sướng vuông ở đâu vuông ở B đúng không gấp đôi lên ở đó à easy game không ra luôn vậy thì khoảng cách từ điểm A đến SBC nó chính là ông AH đấy đề thi đại học cũng chỉ đơn giản như thế thôi là căn 2 trên mấy căn 2 trên 2 đúng không thì các bạn nào mà nhanh trí các bạn sẽ nhận ra ngay là gì đây là một tam giác vuông cân mà tam giác vuông cân thì đường cao trong tam giác vuông cân thì nó sẽ bằng là gì cạnh những căn hai trên hai đường cao chúng ta đắp vùng cân bằng cạnh những căn hai trên hai nhớ chưa nhá hoặc là các bạn thích Pythagore hay là các bạn dùng công thức một trên nó đều ra cả đáp án D luôn rất tốt good job em rồi chúng ta quất tiếp một câu nữa đây là câu đề minh họa trong đề năm 2018 2019 và túm lại đề 2019 đấy đây đề minh họa năm 2019 cho hình chóp SABCD có đáy là một hình thoi cạnh A nhỏ góc BAD bằng 60 độ. SA vuông góc với đáy. Được chưa? Khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng SCD bằng bao nhiêu? Đấy, B đến SCD. Thì các bạn nhìn câu này nhé. Khoảng cách từ điểm B đến SCD. Ô thầy ơi, em thấy SA đang vuông góc với đáy. Tức là chân đường cao của em là A. Chân đường cao là A. Là A đúng không mà người ta hỏi quá từ B B không phải chân đường cao không phải trên đường cao vậy thì em làm như nào bây giờ em không thể nào phệt luôn vuông ở đâu gấp đôi lên ở đó thẳng luôn được mà em phải làm như nào thì em nhìn giúp thầy nhá em nhìn giúp thầy đó là chúng ta học cái cấp độ số 3 đây là cấp độ mà khoảng cách từ điểm nó không phải là chân đường cao mà các bạn cần tính đến mặt bên thì ở đây giả sử các bạn đang cần muốn dựng uh, khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng P mà không uh, thực hiện được trực tiếp đấy đồng thời B lại dựng được khoảng cách trực tiếp thì các bạn sẽ làm như sau đây bài toán như sau ở đây ở ờ, uh, khoảng cách từ điểm A A ở đây là chân đường cao rồi A ở đây là chân đường cao nhé A là chân đường cao chân đường cao nhưng mà B ở đấy thì nó không phải chân đường cao chân đường cao được chưa? Nhưng người ta lại hỏi là mày tìm cho tao câu hỏi là khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng P này này tính như thế nào bây giờ? Đấy, câu hỏi đặt ra như thế. Thì bây giờ em nhìn giúp thầy. Đó là bước 1 các bạn vẫn đi phệt cho thầy khoảng cách từ chân đường cao là khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng P trước đã. Bước 1 ta tìm khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng P, tức là khoảng cách từ chân đường cao. Ok chưa? Bước 2, các bạn nối cái điểm A với điểm B với nhau giúp thầy. Khi em nối hai điểm AB với nhau nó sẽ rơi một trong hai trường hợp sau đây. Trường một em nối vào em thấy ngay cái đường thẳng AB của em nó đang song song với mặt phẳng P. Mà khi cái đường thẳng AB của em mà song song với mặt phẳng P, em nhìn bằng mắt thường em thấy ngay. Đó là khoảng cách từ điểm A đến P, nó bằng luôn khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng P không em? Bằng chứ còn gì nữa. Đúng không? Bằng luôn. Rồi, vậy em kết luận ngay, cái khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng P bằng luôn khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng P, thế là hết bài ok chưa nhỉ trường hợp số 2 đấy là loại 2 là các bạn nối A với B với nhau nhưng em lại nối nó vào với nhau thấy rằng là AB nó đang cắt mặt phẳng P tại một điểm Y đấy tại một điểm Y được chưa nhỉ rồi vậy thì ở đây chúng ta sẽ có nối vào với nhau em nhìn giúp thầy nhé thầy gọi hai điểm AH và AK AH với AK AH với AK thì em thấy này theo Talet các bạn có AH Đấy, trên cho AK Có bằng là cái thằng AI trên PI không em? Đây là Talet Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có khoảng AH nó chính là gì? Là khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng P AK, à, BK là gì? BK nhé BK là gì? Là khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng P được chưa nhỉ? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ dễ dàng thấy được ngay là uh, để đi tìm khoảng cách rất đơn giản các bạn nối hai thằng cách trong thời điểm y các bạn dùng công thức cầu vồng giúp thầy Khoảng từ A đến mặt phẳng P chia cho khoảng từ điểm B đến mặt phẳng uh, đến mặt phẳng P nó sẽ bằng là gì? AI trên BI. AI trên BI nối cái cầu vồng vào với nhau, sau đó các bạn quy đồng lên là xong. Được chưa nhỉ? Quy đồng lên là xong. Nhá, quy đồng lên là xong. Rồi, bây giờ thì thầy lấy ví dụ cho các em như sau. Ví dụ, chính là câu số 7 này, để minh họa làm hai không. 20 à 19 cho hình chóp SABCD có đáy là một hình thoi thì vẽ hình thoi ra rồi SA vuông góc với đáy rồi S A B C D em phân tích được ngay là ở trong bài này là cái thằng B của mình người ta hỏi khoảng cách từ D, B đến mặt phẳng SCD các bạn sẽ nhận ra là ô B đến SCD B không phải trên đường cao thì mình làm như nào SCD đến mặt bên thì các bạn nhớ cái bước 1 thầy vừa dạy cho các bạn là bước 1 chúng ta vẫn làm gì bước 1 chúng ta vẫn là đi tìm khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng P đúng không bước 1 thì bây giờ thầy sẽ tìm khoảng cách từ điểm A nhé A này đi mã phòng P đấy A đi mã phòng P thì nối nó vào ok vuông ở đâu gấp đôi lên ở đó vuông ở đâu gấp đôi ở đó thì em thấy ngay nó đang vuông ở đâu vuông ở đây gấp đôi lên giống hệt chưa à giống hệt câu 6 chuẩn đấy chưa vậy ở đây các bạn sẽ có cái khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng P lúc này em nhìn ra ngay là mặt phẳng SCD của em SCD nó chính là ông AH. Mà tính AH em dùng công thức 1 trên. 1 trên AH bình bằng 1 trên SA bình cộng 1 trên AD bình. Hai mình dùng giải nhanh là SA nhân với AD. Chia cho căn của SA bình cộng AD bình. AD bình. Mà SA của mình ấy nó bằng A nhỏ là số 1. AD của mình bằng bao nhiêu? À, nhưng ở đây các bạn sẽ nhận ra là đây không phải là hình vuông. Đấy, đây không phải hình vuông được chưa anh chị như bài hôm nãy mà ở chỗ này này nếu là hình vuông thì các bạn kẻ như thế nhưng ở đáy chúng ta đây là hình gì hình thoi có góc BAD bằng 6 sọi góc này 6 sọi đúng không góc này 6 sọi BAD bằng 60 độ vậy thì khi BAD bằng 60 độ ấy BAD bằng 60 độ thì các bạn sẽ làm như thế nào BAD bằng 60 độ thì góc này của các bạn này cũng là bao nhiêu 60 độ đúng không em vậy thì góc này của chúng ta là bao nhiêu 120 độ góc này 120 độ nếu em kẻ không cẩn thận là em bị sai ngay nhớ chưa em bị sai ngay thì thầy sẽ vẽ hình thoi xịn sò cho các bạn ra ngoài này hình thoi xịn sò để các bạn không bị kẻ nhầm nhá bây giờ mình phải kẻ này đáy không có góc vuông thì mình phải tự tạo ra gì tự tạo ra góc vuông nhớ chưa tự tạo góc vuông ra thì thầy kẻ cho các bạn cái đáy BAD bằng 60 độ Rồi. Ok chưa? Rồi. Ở đây góc A của các bạn nằm ở đây. B đây, C đây và D đây. Ok. BAD góc phải 6 sỏi. Đúng không? 60 độ. Bây giờ từ điểm A các bạn cần kẻ một đường vuông góc với CD bởi vì C và D lúc này các bạn nhìn cái tam giác ACD nhé thì khoanh vùng cái đáy tam giác ACD vào cho các ACD ở đây mình không hề có gì, không hề có góc vuông ở C hay D cả, không có. Không có thì mình phải như nào? Kẻ thêm. Nhưng kẻ thì lúc này nó nằm ở bên ngoài cơ. Kẻ A AM đi, vuông góc với cả CD thì nó nằm ở bên ngoài như thế này. Các bạn hiểu ý tưởng không? Nó phải nằm bên ngoài. Nó phải nằm bên ngoài đấy cái am vào rồi phải nằm bên ngoài chứ không nằm ở trong được nhá thì đây thầy sẽ ghi thêm bước nữa bước kể cho bạn nào mà uh, chưa giỏi lắm các bạn xem là kẻ am vuông góc với cd kẻ thêm một đường nữa là kẻ ah vuông góc với gì em nhỉ à, vuông góc với cả sm vuông ở đâu gấp đôi lên ở đó ok chưa rồi thì đây chúng ta sẽ có nè cái kẻ này kẻ ra ngoài kể ra ngoài kể ra ngoài như thế này đấy ngoài tầng m có thể nằm ở đây ok chưa m nằm ở đây xong vậy ở đây chúng ta sẽ thấy ngay, à vuông ở m thì gấp đôi lên ở đâu gấp đôi lên ở m giúp thầy gấp đôi lên ở m rồi thầy có ah nằm ở đây thế là xong rồi vuông ở đâu gấp đôi ở đó vậy thì các bạn sẽ kẻ ah của m xong rồi vậy thì ah bằng gì một trên là sa nhân am chia cho căn của SA bình cộng AM bình. Nhưng cái quan trọng ấy là các bạn phải tính ra được SA và tính ra được AM. Thì đề bài đã cho các bạn sẵn rồi là SA của chúng ta ấy, nó bằng bao nhiêu rồi? Nó bằng A nhỏ. Nhưng AM các bạn tính như thế nào? Thì ở đây cách tính AM như sau. Các bạn nghe cách tính AM nhé. Tính AM này. Có phải các bạn nhìn cái thằng AM ở đây, góc này của chúng ta ấy, góc này này, là bằng bao nhiêu? 120 độ ông em. Thầy vừa phân tích cho các bạn xong góc này 120 độ. Vậy thì suy ra cái góc còn lại bên này này nó là góc bao nhiêu à góc 60 độ đúng không em góc 60 độ 60 độ rồi mà trong tam giác này tam giác màu hồng này tam giác màu hồng này thế để tô màu hồng vào cho các bạn chúng ta đã màu hồng này các bạn sẽ có một góc 60 độ và cái cạnh AD các bạn có rồi vậy thì AM ở đây đóng vai trò là cạnh đối diện so với cả góc này cạnh đối đối và Huyền dùng gì thôi dùng sin vậy đây chúng ta có sin của góc ADM ADM bằng đối trên huyền là AM chia cho AD đúng không AM chia AD vậy thì suy ra ở đây cái thằng AM các bạn ấy nó sẽ bằng là sin của góc 60 độ nhân với AD ok rồi nhá hình thoi là cạnh A nhỏ nên suy ra AD cũng là A nhỏ sin 60 là căn 3 trên mấy trên 2 xong phim chưa vậy đến đây các bạn thay số vào bấm máy tính là xong nào thầy bấm máy tính ở đây chúng ta nhập là gì thôi? x nhân y chia cho căn của x bình cộng với y bình. Rồi, can một cái, can một cái. SA là bằng 1. AM các bạn là căn 3 trên 2. Đúng không? Sin 60, căn 3 trên 2. Bằng kết quả là căn 21 trên 7. Căn 21 trên 7. À nhờ, xong. Vậy đến đây chúng ta sẽ nối nhá. Bây giờ người ta cái quan trọng ấy là người ta hỏi cái khoảng cách từ điểm B em nối vào này em nối vào nối a với b nối a với b bởi vì b không ở trên đường cao em nhận ra là ta thấy có độ ba đấy ab của mình ấy em thấy như nào ab của em đang song song với mặt phẳng này ab nó đang song song với cả thằng cd nên ab sẽ song song với mặt phẳng scd nhớ chưa bởi vì đường thẳng song song với mặt phẳng khi mà nó chỉ cần song song với một cạnh thôi ta thấy AB đang song song với CD vậy thì suy ra ở đây AB đang song song với SCD thế là xong mà khi song song thì nó rơi vào cái loại mấy loại một khoảng cách nó như nào với nhau bằng nhau đúng không em loại một và đến đây thực chất là chúng ta đi tìm gói từ điểm A thôi là hết bài rồi vậy suy ra cái khoảng cách từ điểm A đến SCD bằng luôn cái khoảng cách từ điểm B đến SCD và người ta đã tìm ở trên cho các bạn rồi là căn 21 trên 7 và ờ, người ta đấy chính là thầy nhá hết bài đáp án A ok chưa đấy các bạn đã kịp hiểu chưa nhờ hiểu rồi các bạn comment giúp thầy chữ hát vào đây nhá là đều hiểu rồi nhá chữ hát vào đây thầy cho các bạn một phút để các bạn xem lại xịn nào ui giời chẳng xịn thì sao công nghệ vào các bạn thấy nhìn nó dễ không nhìn nó dễ kinh khủng luôn phải tin rằng là hiện tại chẳng ai có thể dạy hình mà nhìn nó trực quan như thế này được nó quá nhìn dễ đúng không khoanh vùng lên nhìn dễ ợt luôn rồi cái giờ của các bạn ấy các bạn học trên bảng xanh phấn trắng ấy nhìn nó tưởng tượng nó khó hơn Nhất là đối với những bạn mà có trí tưởng tượng thấp, các bạn phải hiểu trong cái não các bạn là có 7 loại hình trí thông minh. Trong đó có một loại trí thông minh là trí thông minh về hình học. Trí thông minh đại số các nhá, có những bạn học rất được đại số nhưng hình các bạn tịt. Thì đơn giản là cái phần trí thông minh về hình học các bạn nó bị kém. Thì để khắc phục nhiều bạn đã tưởng tượng nó không không tốt thì mình sẽ phải áp dụng thêm vào màu mè vào nữa nhìn nó dễ hơn đúng không rồi sao AH bằng SA nhân AM trên căn á Ôi trời ơi Nguyên Duy Lộc không xem buổi trước à Nó công thức một trên ấy 1 trên AH bình bằng 1 trên SA bình cộng 1 trên AM bình đấy. Đấy tam giác vuông đấy còn gì nữa, đúng không? Tam giác vuông. Thì mình chụp căn lên nhảy bấm cho nó nhanh. Chứ các bạn mà để một trên ấy nó rất là lâu. Nhiều thầy thì thấy vẫn còn dùng công thức một trên. Nhìn nó nó nông dân lắm. Nào. Nhìn nó nông dân lắm. Nào, bây giờ thầy sang một cái ví dụ nữa cho các bạn. Rồi, chúng ta là những người văn minh, không ai dùng nông dân nữa nhá. để minh họa năm à, 2018 à, câu này giống hệt câu lúc nãy đúng không em thôi bỏ qua nhé à, câu tiếp theo đây là đề thi năm 2020 đây này năm 2020 cho lăng trụ đứng ABC A phẩy B phẩy C phẩy có các cạnh đều bằng A nhỏ gọi M là trung điểm của AA phẩy tìm khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng A B phẩy C A B phẩy và C nào câu này ta xử lý nhé lăng trụ đứng các bạn vẽ hình với thầy nè, có một cái bí quyết để vẽ lăng trụ đứng ấy đấy ở đây thầy sẽ dạy các bạn cái bí quyết vẽ tam trụ đứng thứ nhất các bạn vẫn vẽ một ngắn một dài rồi đúng không thứ hai là cái lăng cái lăng trụ ấy các bạn vẽ cái đường cao nó cao lên ấy thì nhìn hình nó sẽ thoáng nhiều bạn vẽ cái hình nó rất là lùn rất là lùn đấy kỹ là cái hình nó lùn lùn nhìn nó cute nhưng không phải nên lùn lùn thì trong đấy các bạn lúc mà kẻ thêm các đường ở trong nhìn nó rất là khó nên các bạn vẽ hẳn cao lên ai cũng thích gầm cao máy thoáng cả nha đến thầy cũng thích cứ hoa hậu cầm cao mày thoáng là mình thích rồi bc a phẩy b phẩy c phẩy nhớ chưa rồi vẽ gầm cao mày thoáng rồi bây giờ chúng ta sẽ có nha các cạnh là đều bằng a nhỏ tức là cạnh bên là bằng a nhỏ và cạnh đáy cũng là a nhỏ hết rồi gọi m của chúng ta là trung điểm của thằng a a phẩy m đây trung điểm a phẩy thì gọi là m ở đây nhá rồi M cho n A phải tìm khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng A, B C. A, B và C. Bây giờ các bạn nhìn cái hình nó sẽ hơi bị ngược. Em nhìn này, A, B C. Nhìn nó ngược không? Nhìn như kiểu đúng là cái mặt phẳng nó nghiêng rồi, nhưng mà nhiều bạn tưởng tượng nó khó. Nên em muốn đưa về bài toán nhìn nó dễ dàng hơn. Thì lời khuyên của thầy như sau. Đó là em nên đổi cái điểm đi để mình nhìn về bài toán nó rất là quen thuộc. Đó là đổi điểm A với điểm B cho nhau thôi. Nhá, đổi A với B với nhau. Thì trong hình không gian có một cái nguyên tắc nữa là khi mà chúng ta nhìn cái điểm mà nó khó các bạn nên đổi cái đỉnh đi thì bài toán trở nên cực kỳ là easy b phải ac thấy hình easy chưa hơn hơn nhiều chưa bởi vì nó là gì nó rơi vào đúng cái hình mẫu của chúng ta đấy bây giờ m là trung điểm đây trung điểm đây rồi rồi ok bây giờ người ta hỏi các bạn là khoảng cách từ điểm gì điểm m đúng không khoảng cách từ điểm m đến mặt phẳng b phải ac mình phân tích M đến B phẩy M đến B phẩy Phân tích lần lượt như sau. M ở đây, đếch phải chân đường cao. Đếch phải chân đường cao. Đường cao. Mà mặt này này là cái mặt nghiêng, mặt bên. Vậy thì đơn giản mình nhận ra ngay đây là cấp độ 3. Cứ không phải chân đường cao là cấp độ 3 rồi. Cấp độ 3 thì mình phải đưa về cấp độ 2 là mình làm. Đấy là cái tư duy của chúng ta. Nào, bây giờ thầy sẽ đưa về cấp độ số 2. Bước 1 là đi tìm khoảng cách từ chân đường cao. Tìm khoảng cách từ đâu? Chân đường cao. Chân đường cao ở đây là thằng nào? Em nhìn ra ngay. Thì vẽ hình ra nhé. B,AC. B,AC. Thì em nhận ra là à, cái mặt này đang nghiêng nhè thì chân đường cao đích thị là phải là thằng B rồi. Không thể lệch đi đâu được. Chính thằng B. Vậy em phải đi tìm khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng B,AC. Nhớ chưa? Nhìn ra ngay của chóp khoảng cách từ điểm B đến B,AC. Em rõ chưa nhỉ? Thì bây giờ mình nhận ra là à đáy của mình chỗ này không có góc vuông, Đấy, không có góc vuông. Thì không có vuông mình tự tạo điều kiện cho mình để nó có góc vuông đi em. Đó là mình sẽ dựng ra góc vuông. Kẻ BM đi, à B, BI đi. Vuông góc với cả thằng AC. Không có vuông tự tạo ra góc vuông. Úi trời chết mẹ. BI đi Ok chưa? Vuông ở đâu? Gấp đôi ở đó. Gấp đôi lên. Đó là vuông ở Y gấp đôi lên là B phẩy Y. Rõ chưa nhỉ? Rồi, rất là rõ. Nha, bây giờ thầy sẽ kèm nét đứt. Rồi. Ok. Ok chưa? Chỗ này là hát nhé, điểm hát nhé điểm mấy điểm h rồi xong m ở đây trung điểm l tìm ở đây bước 1 thì kẻ vuông ở đâu góc đường đó kẻ bi vuông góc với ac thì kẻ thêm một đường nữa các bạn nghe giảng nhé tí nữa mình sẽ ghi vào bài sau được chưa kẻ bh vuông góc với cả b m b phẩy y kẻ xong vuông ở đâu góc đôi đường đó mà vuông ở y kẻ BH vuông góc với cả B phẩy Y. Ok chưa? Vậy các bạn phệt luôn cho thầy khoảng cách không cần đi chứng minh nữa. Chứng minh là buổi trước thầy đã dạy các bạn rồi. Đấy là khoảng cách luôn. Đó là mặt phẳng B phẩy AC. Đó chính là thằng BH. Đấy, BH. Vậy tính BH như thế nào? Đơn giản thôi. 1 trên 1 trên BH bình bằng 1 trên BB phẩy bình cộng 1 trên BI bình. Em nhìn ra không? Em phải nhìn ra nhé. Em phải nhìn ra. một trên chưa? công thức một trên mà công thức một trên ta không làm kiểu nông dân nữa mình mình việt luôn là bb phẩy nhân bi chia cho cái gì em căn của bb phẩy bình phương cộng bi bình phương bây giờ mình sẽ nhầm trong đầu nhá thứ nhất là bb phẩy của mình ấy là gì là đường cao mà người ta cho các bạn cạnh là bằng bao nhiêu rồi a nhỏ là số 1 luôn bi là gì là đường cao trong một tam giác đều là cạnh như căn 3 trên 2 đúng không căn 3 trên 2 luôn các bạn thấy không nhỉ? Vậy kết quả các bạn là căn 21 trên 7. Căn 21 trên 7. À nhỉ? Cái này đường cao trong đó đều các bạn phải nhớ nhé. BI này. Tắm đều mà. Đó, nó là cạnh như căn 3 trên 2. Được chưa? Cạnh như căn 3 trên 2. Ok nhá. Rồi, tính cho nó nhanh. Bây giờ mình đổi điểm này bước hai đổi điểm. Đổi điểm sang là các bạn nối cái thằng M và B. Nó M B xem nó cắt hay nó song song. Bây giờ thì sẽ nối với nhau nhé. Tôi nối bằng bút màu đỏ. Em thấy BM em thấy cắt cái đường gì? B phẩy A tại một cái điểm thầy gọi là điểm G đi. Điểm G. Rồi, nối BM gọi BM nó đang cắt cái thằng B phẩy A tại điểm gì? Điểm G. Vậy thì suy ra BM của các bạn nó cũng cắt mặt phẳng này B phẩy AC tại điểm gì luôn? Điểm G luôn. Mà đã cắt ấy thì các bạn phải dùng cái gì em dùng đến cấp độ số mấy à, cấp độ số 3 ở loại 2 dùng cầu vồng của đúng không em cầu vồng này thầy vẽ cầu vồng cho các bạn nhé thầy sẽ xóa cái thằng ở trên đi phân tích xong rồi xóa đi thôi chuyển thằng này lên rồi chuyển lên đây bây giờ thầy cầu vồng này các bạn thấy cái khoảng cách người ta đang hỏi của tôi điểm M đến B phẩy AC chia cho cái khoảng cách từ điểm gì? Điểm B, đúng không em? Điểm B. Đấy, điểm B đến B phẩy AC thì nối với nhau nối tại G thì các bạn nối này là MG chia cho BG rất dễ MG trên BG mà MG trên BG mà nhiều thì các bạn sẽ nhận ra ngay talet thầy sẽ vẽ cho các bạn bằng màu vàng nhìn cho dễ nhé màu vàng này trực quan chưa đấy tam giác màu vàng này và tam giác màu vàng này em thấy chưa nhỉ đấy màu vàng này thì hai tam giác màu vàng này các bạn thấy đồng dạng với nhau không theo trường hợp góc góc so le trong nhỉ mà thì mg chia cho bg nó sẽ bằng là ma chia cho bb phẩy bb phẩy các bạn thấy ta lét không thì ta lấy chưa mg chia cho bg bằng ma trên bp phẩy ta lấy hai giao giác đồng dạng với nhau mà ma m là trung điểm rồi nên ma trên bp phẩy là một phần một phần hai vậy rất đơn giản quy đồng lên thôi bằng một phần hai. cái khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng B phẩy AC mà một phần hai ở đây ngoài từ điểm B đây rồi căn 21 trên trên bảy. kết quả là căn 21 trên 14 các bạn thấy easy game không có phương pháp vào nó chạy cứ bon bon nữa. rồi bây giờ mình sang đáp án gì đáp án D nhé ngọt chưa ngọt như mía lụi <clears throat> Ngọt không các em? Ngọt rồi các bạn comment chữ ngọt cho thầy nè. Thầy cho các bạn một phút để coi lại bài này. Ừ. Sweet rồi đúng không? Đấy, đề thì đại học ấy. Xong rồi đến kỳ 2, đến kỳ 2 thầy sẽ dạy các bạn một cái phương pháp nữa là cái phương pháp một dòng. Bài này thầy chỉ mất một dòng thôi. Một dòng thì ra được đáp án. Nhưng sang kỳ 2 thầy mới dạy các bạn được. Nha, kỳ 2 thầy mới dạy các bạn được phương pháp một dòng để các bạn ra được bài này mất một dòng rồi kỳ 2 thấy chưa các bạn nào mà đã có khóa S Pro trước rồi ấy, à, S1 đấy khóa S1 đấy khóa S1 của thầy rồi nhá thì ở ờ, đây thầy hướng dẫn các bạn cách xem trước luôn này đây hướng dẫn cách xem trước đây các bạn mở cái khóa S1 của các bạn lên đấy khóa S1 nha nhớ cách vào khóa S1 rồi đúng không đây nhắc lại lớp của thầy nhiều lắm đây S1 này khóa S1 sau phần phần bài học các bạn kéo xuống dưới kéo xuống dưới nó ở kỳ 2 Đấy, đây là thể tích này đây hình học giải tích trong OIZ các bạn xem cho thầy cái bài số bài số 14 và bài 15 bài 14 và bài 15 một dòng thôi là các bạn ra được bài này nha một dòng là ra được được chưa Đấy, à, đợi kỳ 2 bài để nói trong này thì các bạn thắc mắc là có vận dụng cao hay không thì câu trả lời luôn là có bình thường update liên tục vận dụng cao trong này cả cơ bản cả nâng cao rồi N1 rồi tiếp nha câu 7 này câu 7 ví số 7 câu 7 cho hình chóp tứ giác đều SABCD có tất cả các cạnh là bằng A nhỏ. Khi đó khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng SCD bằng bao nhiêu? Nào, A SCD. Chúng ta cùng nghe câu này nhé. Chóp tứ giác đều đáy là hình gì? Cả lớp cùng comment cho thầy nè Chóp tứ giác đều đáy là hình gì? Buổi một học rồi. Thứ ba vừa học xong. Chóp tứ giác đều đáy là hình gì? <coughs> Chóp tứ giác đều đáy là hình gì? Ồ ờ, rồi bây giờ mày có đâu hai đồng chí vào à? Hoàng Tin với cả Thành Đạt bây giờ mới vào à? Nào. Cho tớ ra đều đấy là hình gì? Đấy là hình gì? Comment xem nào. Đúng rồi là hình vuông nhá. Hình vuông nhá. Nó phải là vuông. Đấy, nó là vuông. Và chóp đều thì các bạn sẽ phải vẽ tâm đáy đường cao đi qua đó đường cao đi tâm đáy hai đường chéo hình vuông auto là như nào với nhau vuông góc với nhau rồi ok chưa tất cả các cạnh đều bằng a tức là người ta nói cạnh bên bằng a nhỏ và cạnh đáy cũng là a nhỏ đấy rồi khi đó khoảng cách từ điểm a đến mặt phẳng scd là gì thì các bạn nhận ra ngay ô ở đây mới là chân đường cao cơ ô mới là chân đường cao chứ không phải là a a không phải chân đường cao nhé đừng có hiểu nhầm nhá rồi vậy thì đây chúng ta khoanh vùng scd vào ok chưa scd thì thầy giáo dặn là gì à thầy giáo dặn mình là uh, vuông ở đâu gấp đôi lên ở đó nhưng mình nhìn cái đáy ấy, O này trên đường cao đến SCD. Nhưng ở đây em nhận ra là ồ SCD ở đây, chỗ này không phải góc vuông. Góc C có đề đây không phải góc vuông, không có góc vuông tự tạo ra góc vuông cho riêng mình. Có đúng không? Ui giờ đã có Mạnh Tiến Bùi comment 7D rồi, rất đơn giản. Rồi. Kẻ sang đây, vuông ở đâu gấp đôi ở đó. Thì vuông ở đây các bạn phải kẻ song song với thằng gì? với với thằng BC và thằng AD bởi vì nó đang đều vuông góc với thằng CD mà. Ok chưa? Vuông ở đây thì gọi là điểm M đi. Gấp đôi lên ở đó, gấp đôi lên. Nó chính là kẻ O gì? OH vuông góc với cả SM. Thế thôi. Đứt vào cho thầy nhá. Rồi, vậy B mình kẻ hai đường này. Kẻ OM vuông góc với CD thì suy ra được ngay OM sẽ song song vào bằng một nửa thằng gì luôn một nửa BC mà BC người ta cho bằng A nhỏ rồi là bằng A trên 2 ok nhá thế kẻ thêm một đường nữa là kẻ OH vuông góc với SM mình phệt thẳng luôn OH là khoảng cách SCD nó là bằng OH tính OH trước bước 1 nhá là tính khoảng cách từ điểm O trước nhá chân đường cao trước O trước thấy chưa bước 1 tính khoảng cách từ điểm O đến SCD Đấy, tính trước thằng này đã. Ok, tiếp tục chúng ta uh, tính thằng này OH, một trên OH bình bằng một trên SO bình cộng một trên O bình, tức là SO nhân OM trên căn của SO bình cộng OM bình. Ok chưa? Rồi, và đến đây chúng ta sẽ uh, bấm máy tính cho nó nhanh nha. Thì SO ở đây bằng bao nhiêu? Nhiều bạn là nhầm không được, không tốt đâu. Thì thầy sẽ nói luôn thêm một bước nữa, bước tính toán cho các bạn đi. SO, mình nhầm. À, SO em chưa có, em tính SO cho thầy. SO em tính à, Pythagore trong tam giác vuông SBO đi thì ở đây SO của em ấy nó bằng gì Pythagore là căn của SB bình trừ đi BO bình đúng không thì em bấm máy tính này ở đây em có căn của x bình trừ y bình đi ở này, x của mình ấy là thằng nào x của mình là SO mà S à, xin lỗi x của mình là SB SB là bằng bao nhiêu? SB là bằng một cạnh bên mà bằng một. Còn BO là gì? Là nửa đường chéo hình vuông. Đường chéo hình vuông là bằng cạnh nhân căn 2 trên mấy? Đường chéo hình vuông cạnh nhân căn 2. Còn nửa đường chéo là chia cho 2 nữa. Nhớ chưa? Rồi, kết quả các bạn là căn 2 trên 2. Đấy là gia tăng SO. Nhớ chưa? BO là nửa đường chéo. Đây này, tam giác vuông. Tam giác vuông màu đỏ này nhá. Đấy. SBO. Các thấy chưa? Đấy, SBO khi ra SO rồi OM các bạn có rồi bấm máy tính một trên thôi thế là đến đây hết rồi còn đâu nào quay lại một trên can x của mình ấy là SO là căn 2 trên 2 còn OM của mình là 1 phần 2 bằng một cái kết quả là căn 6 trên 6 nó lại là dễ đúng không căn 6 trên 6 a nhỏ ok thế bây giờ thầy tính bước 2 là tính cái gì em khoảng cách từ điểm gì gọi từ điểm A đến SCD thì các bạn sẽ thấy ngay nhá nối nối mà nối A với O với nhau A với trên đường cao thì các bạn sẽ nhận ra là suy ra AO của mình ấy, nhận ra nó đang cắt mặt phẳng SCD không em em kéo dài AO ra cắt SCD tại điểm gì điểm C cắt tại điểm C cắt lồ lồ ra đấy cầu vòng vào đây thôi quay từ điểm A đến SCD chia cho cái khoảng cách từ điểm O đến SCD thì cắt tại điểm C thì nó sẽ là AC chia gì em OC mà AC đang gấp đôi OC tức là bằng 2 rồi Vậy thì suy ra khoảng cách từ điểm A đến SCD nó bằng hai lần khoảng cách từ điểm O đến SCD. Dễ không? Nhân 2 vào đây, 2 nhân căn 6 trên 6. A nhỏ là căn 6 trên mấy? Trên 3 A nhỏ. Căn 6 trên 3 thì đáp án gì? Đáp án D nhá. Đáp án D. Rồi, thế kết thúc bài toán. mưa chưa em? Sơn siêu chưa? Sơn siêu chưa? Siêu viết nào nhỉ? Siêu, đúng không S siêu ờ à, đúng rồi sơn siêu cho các em ơi mượt chưa D nhé. Ừ, các bạn comment nhanh quá. Dã man quá. Rồi. Sơn siêu rồi đúng không? Sơn siêu rồi. Bây giờ thầy sang câu số 8 nhá. Câu số 8. Sẽ lại được comment Omo vào đây này. Omo là hỏng rồi. Rồi ở đây chúng ta sẽ cùng nhìn câu 8. Câu 8. Cho hình chóp SABCD có đáy là một hình vuông và SA là vuông góc với đáy và SA thì bằng hai nhỏ. Nếu M thuộc trên đoạn AD thì khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng SBC bằng bao nhiêu? M đến SBC bằng bao nhiêu? Nào, M đến SBC bằng bao nhiêu? Bây giờ chúng ta sẽ vẽ hình nhá. Đây là hình vuông này. Rồi, SA vuông góc với đáy rồi ờ, mình edit vào S A B C D SA thì bằng hai nhỏ rồi M nằm trên đoạn AD M nằm trên AD điểm bất kỳ M đến SBC ok quá đơn giản ra luôn comment thật nhanh đáp án câu này thì nghĩ các bạn làm trong vòng tích tắc là ra đáp án rồi 8B rất nhanh an trường 8B rất tốt em rồi mình quất luôn A đến SBC thì ở đây có góc vuông ở đâu rồi ở B rồi đúng không em khoanh vùng cái đáy khoanh vùng mà, đấy khoanh vùng vào này mình luôn luôn tính hóa từ chân đường cao chứ cô thầy đấy chân đường cao chân đường cao là A mình quất trước từ A bước 1 khoảng cách từ điểm A đúng không đến FBC vuông ở đâu gấp đôi lên ở đó vuông ở B gấp đôi lên ở đó ra luôn AH ở đây ngon chưa rồi kẻ đây một phát nét đứt cho thầy thì ở đây chúng ta sẽ có là bằng AH bước một trên một trên AH bình bằng một trên SA bình cộng một trên AB bình tức là SA nhân AB trên căn của SA bình cộng AB bình rồi SA ấy, thì nó bằng hai nhỏ kia là ừ. một là hai căn 5 trên 5 luôn được chưa bây giờ đến khóa điểm M bước 2 em nối A với M với nhau em nhận ra AM của mình ấy, nó đang song song với mặt phẳng SBC không bởi vì AM em nhìn nó lù lù ra đấy là nó song song với cạnh gì em song song với thằng BC thấy không thì nó song song với mặt phẳng SBC mà đã song song thì nó rơi vào loại một rồi loại một là khoảng cách nó bằng nhau bằng luôn ngoài điểm A đến SBC thì nó bằng hai căn 5 trên 5 xong luôn đáp án B rất tốt các bạn làm mượt mà quá tám a tám a Rồi, 9 nhá. Như câu 9 câu cuối cùng là câu cuối cùng này, câu cuối cùng này. Xong rồi thầy nói cho các bạn hai cái à, đầu giờ thầy nói cho các bạn. Thầy còn chưa nói. Hai cái. Nào, câu 9. Câu 9. Câu 9. Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông. Tâm O có cạnh là bằng A nhỏ. Hình chiếu vuông góc của S lên mặt bằng ABCD là trung điểm H của cạnh AD. SH là bằng A căn 6 trên 4. Khoảng cách từ điểm D đến mặt bằng SBC tính theo A à, là bằng bao nhiêu? Rồi. Là bao nhiêu? Đấy là hình vuông đúng không? Ta sẽ vẽ đấy hình vuông ra. Hình chiếu của S là trung điểm H của cạnh AD. Ok. rồi và đây mình sẽ có là S A D C B đúng không ngon lành hát rồi nằm ở đây hình vuông đáy có tâm màu là ô tâm ô ở đây chẳng liên quan gì đến ô nhỉ chẳng liên quan gì nó ô cả kẻ ô bóng deck thì không cần không cần một kẻ ô làm gì cả rồi như thế hình cho nó gọn bây giờ nó hỏi các bạn là tính chúng ta khoái từ điểm D D mình khoanh vùng này không ở trên đường cao H mới là trên đường cao D đến SBC đúng không D đến SBC em nối vào với nhau SBC em nối với nhau rồi em nhận ra ngay nối cái đáy vào Ui giời, nó đưa rơi vào đúng cấp độ 2 chưa? Thực cấp độ 3 là nâng cấp của cấp độ 2 thôi mà. Rồi, vuông ở đâu gấp đôi lên ở đó nhưng không có vuông ở C và B đâu. Mình sẽ kẻ một đường vuông góc vào BC. Thì kẻ vuông góc vào đây thì nó phải song song với thằng gì? Song song với cái thằng CD. HM nhá. HM. Ok. Rồi, vuông ở đâu gấp đôi lên ở đó, vuông ở M gấp đôi lên ở đó. Vuông với thằng gì em? À, ở đây là thằng HK được chưa hk rồi này đứt vào cái hm này vuông góc với cả bc kẻ ông hk vuông góc với cả sm thì thầy giáo suy ra khoảng cách từ điểm h đến sbc của các bạn ấy là ông hk được chưa là ông hk thì tính hk như thế nào một trên thôi là là SH nhân cả HM này chia cho căn của SH bình cộng HM bình đấy cứ đúng step by step làm đúng những bước thầy đã dạy tự nhiên nó làm được thì SH của chúng ta đề bài cho các bạn là căn 6 trên 4 rồi thì HM em thấy ngay nó bằng A nhỏ luôn bởi vì hình vuông cạnh là bằng A nhỏ mà đúng không hình vuông cạnh A nhỏ tức là ông này cũng là A nhỏ của chúng to thế Đấy, ông này cạnh A nhỏ bởi vì đồng bằng CD. SH mình có rồi. Vậy thì một trên vát ra luôn, đúng không em? Ra luôn. Nào mình vào máy tính. Can. X của chúng ta là bằng 1. Y các bạn SH là căn 6 trên 4. Căn 6 này chia 4, bấm bục phát ra luôn. Không cần dùng một trên, căn 33 trên 11. Căn 33 trên 11. rồi mà em nối D vào D với H DH của mình đấy em thấy ngay DH của mình đang như nào nó đang song song bố rồi song song với cả mặt phẳng SBC mà bởi vì nó song song BC mà nên suy ra khoảng cách từ điểm D đến SBC nó bằng luôn khoảng cách từ điểm gì em H đến SBC nó bằng bao nhiêu căn 33 trên 11 hết bài được chưa đáp án cần chọn là đáp án gì đáp án C Rồi. Trần Minh Khoa vào trễ, vào trễ thì hết bố bài rồi đâu mà vào trễ. Rồi mở lem chưa? Mở lem chưa? Mở lem rồi các bạn comment chữ G nhá. Comment GG đi. Hiểu rồi các bạn comment GG vào thầy. Được chưa? Thì đây là cái bước khởi đầu cho cái việc là các bạn đi tìm khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng thì các bạn lúc nãy là làm những cái đề gần đây nhất trong đấy thì đại học có những cái đề nào thì cho các bạn làm hết rồi đấy khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng tuy nhiên nó sẽ phải lồng thêm những yếu tố nó sẽ khó khăn hơn bởi vì đi thi có thể là năm các bạn đề sẽ hỏi thêm những cái yếu tố khác khó hơn nữa khó hơn trong khoảng cách này là gì là nó sẽ ẩn đi cái cách đáy nó ẩn đi đường cao mà cái phần ẩn đi đấy nó sẽ lồng vào trong yếu tố góc lồng cho yếu tố góc alo alo alo alo lồng cho yếu tố góc mà yếu tố góc thì thầy sẽ dạy các bạn vào buổi cuối nhớ chưa còn buổi tới chúng ta sẽ vẫn học phần khoảng cách là thầy sẽ dạy cho các bạn cái khoảng cách các bạn sợ nhất là khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau nhớ chưa khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau Đấy. ok hết rồi thế bây giờ thầy sẽ dạy các bạn nhé cái cách uh, để các bạn uh, xem uh, xem cái video của thầy ấy, nhận được có hai cái cái vấn đề buổi cuối lúc nãy đầu giờ thầy nói cho các bạn một đấy một là cách xem video video của thầy và nhận được hết các bài video của thầy không bỏ sót bài nào nhận hết video được chưa cách làm như sau này thầy sẽ dạy các bạn cách làm nhé cái số 2 là chúng ta uh, xem cái gì đấy xem uh, uh, gọi là tương lai đấy đây thì vào trong nhóm Bây thầy dạy các bạn nhé cái cách Thôi toi rồi Úi giời Các bạn phải đợi thêm một chút vậy Thầy Phút à, để thầy cắm cái dây Thầy cắm cái dây Rồi. Hướng vâng, dẫn dạ, các bạn nhận hết các video của thầy. hại tiểu hí bộ mày bị nghiện tiểu hí à suốt ngày tiểu hí chả chịu học hành gì cả ở ờ, máy của thầy nó bị đơ đấy thế gọi thầy dạy trên máy tính cho các bạn vậy thầy dạy trên máy tính nhá chứ máy của thầy nó đang đơ đơ đấy đây màn hình đây đây cái màn các bạn đang xem livestream của thầy đúng không đấy thì bây giờ các bạn ấn như sau nhá các bạn ấn vào đây này đấy ui nhầm nhầm nhầm đây các bạn ấn vào đây ấn vào phần nhóm nhá mở cái phần nhóm của chúng ta lên này được chưa? Để nhận được hết các video trong nhóm về sau các bạn mà trong nhóm livestream của Thấy, cái nhóm uh, tổng môn luyện đề của Thấy, các bạn cũng phải biết cách để các bạn uh, xem được các cái cái video từ Thầy. Thì làm như sau. Ấn vào đây. À, tự nhiên Thầy là admin nên Thầy không không không nhìn thấy được cái dao ấy. À đây, quản lý thông báo này. Các bạn thấy phần quản lý thông báo, ấn phần đã tham gia nhé. Có phần quản lý thông báo này, quản lý thông báo. Các bạn sẽ ấn nó mặc định ấy, trong Facebook nó mặc định nó ghi là tin nổi bật chỉ có tin nổi bật thôi nhiều nhiều người quan tâm thì nó hiện lên đây nên các bạn sẽ ấn sang cái mục là tất cả các bài viết được chưa thì lần sau thầy up cái video gì đến các bạn sẽ nhận được đây là trong nhóm tiếp theo là thầy hay live stream ở trên fanpage cho các bạn nữa thì cách để vào fanpage là như thế nào đây vào fanpage các bạn vào fanpage của thầy nhé chú ý vào fanpage này lúc các bạn uh, cũng làm như thế là gì ấn ở um, cái phần uh, thầy đang admin nên thầy đách ấn được hay sao ấy. thầy sẽ ấn một cái trang khác nhé sẽ ấn uh, trang khác đi thầy ấn uh, linh ngọc đàm đi linh ngọc đàm đi đấy ví dụ thế rồi đây linh ngọc đàm thầy muốn uh, theo dõi đúng không ấn vào đây theo dõi này nó sẽ mặc định luôn là đang theo dõi như này nhưng các bạn muốn theo dõi nó sâu hơn ấy để các bạn nhận được video các bạn ấn vào đây tiếp này ấn vào đây tiếp các bạn ấn phần yêu thích được chưa bạn yêu thích tự nhiên là các cái bài post của thầy các bạn nhận được và tiếp theo cái phần video đây ví dụ thầy xem video của thì bao giờ ấy ở trên đầu cái phần video nó có cái phần cái nút quả chuông ấy cậu có phần quả chuông ấy, ấn vào phần quả chuông đấy đấy hoặc là thầy ấn vào cái dấu ba chấm này bật thông báo về bài viết này không phải đâu ta ê được à trên điện thoại mới làm được hay sao ấy sao đây nó không có quả quả chuông nhỉ đáng ra nó phải có quả chuông cơ đang theo dõi này rồi thầy sẽ uh, chắc là phải dùng trên điện thoại của các bạn thôi trên điện thoại thôi ở đây chỉ có một cái yêu thích trên điện thoại là mới có ừ thế mới giờ nên bạn nào dùng máy tính thì rất là khó để xem rất là khó để xem thì mở phần điện thoại thấy tên nhá đây sợ tiểu hí mà ờ, tiểu hí sợ nó chỉ có trên tiktok thôi đây này ví dụ các bạn nhìn nhá nhìn này nhìn điện thoại của thầy này bao giờ ấy lúc ấn theo dõi xong ấy nó bên cạnh cái tên ấy nó có phần quả chuông này các bạn ấn vào phần quả chuông này ấn vào phần quả chuông ấn quả chuông một phát ấn vào phần quả chuông đấy thì nó sẽ hiện lên cho các bạn là chọn với mục nào thì các bạn chọn mục đầu tiên là tất cả các video không hề cái thằng Facebook ấy nó chỉ auto cho mình là những bài nào nổi bật thật sự là nó mới hiện lên thôi nên năm ra các bạn có thể bị thiếu sót mất các bài đăng của thầy các cái à, video của thầy gây thiệt thòi cho các bạn thôi và rồi video hoàn toàn là miễn phí đúng không rồi đây là ấn nhớ nhé là lúc xem video ấn vào phần quả chuông chọn vào cái chế độ là tất cả các video là được được chưa rồi để hướng dẫn để lấy được các video từ không các bạn bị thiệt thôi nha không lẽ thắc mắc là sao à, em à, có vào trong nhóm mà không nhận được cái bài nào của thầy đơn giản là mình chưa để ở tất cả các bài nhớ chưa đây này bây giờ các bạn nhìn nhá máy tính không có đúng không à, máy tính có thì chạy chưa mò ra đấy đấy các bạn uh, mò ra lương 3 triệu xài Pro Max thầy khổ quá ớt thì khổ thật mà cái này là thầy kể các bạn cái câu chuyện là như thế này cái điện thoại này cái điện thoại này thực ra ấy là không phải là à, thầy mua thầy thì không có tiền mua mấy cái điện thoại này luôn kém ra mà hôm đấy là thầy đi qua đường trên con phố Bạch Mai có một bà cụ bà ấy ờ, đứng ở trên dọc ở ờ, bên đường mà cái đường Bạch Mai rất là đông thế bà ấy không qua được đường các em ạ không qua được đường bà cứ tiến lại một bước thì xe đến tiến lên phát thế bà lại thụt lùi lại mãi bà không qua được đường đấy ở đấy phải mấy phút liền không qua được đường thì thầy thấy thế không mà thầy để cách đấy rất là xa thì vẫn nhìn thấy nhưng mà thầy chạy ra thầy dẫn bài qua đường dẫn bài qua đường xong ấy thế là bà cảm ơn bắt tay cảm ơn số rít bảo nếu có cậu mà tôi mới qua được đường đấy rất là cảm ơn cậu thế là bà ấy um, bảo là đây cụ vừa mua mấy cái điện thoại đang thừa cái cháu cầm đi cho cụ vui nên thầy con người liêm chính giúp người là không quan tâm đến lợi ích cá nhân nên thầy từ chối luôn từ chối không cháu không nhận của cháu giúp cụ qua đường để cháu cụ an toàn thôi để cháu không phải để nhận điện thoại của cụ bảo không cậu là một thanh niên tốt rất đáng được khích lệ thế cậu làm nghề gì thế thầy mới bảo à, cháu làm giáo viên ạ à thế là cụ ấy bảo là ui dồi ôi làm giáo viên thì nghèo nhưng mà được cái là tốt bụng như được rồi cháu ạ thế là cụ ấy cố dí vào cho thầy cái điện thoại thầy không cháu không nhận thế thầy đẩy thầy không nhận cái hộp nó còn rơi rơi nhiều may là không vỡ điện thoại thế là cụ bảo bây giờ ấy mà cậu không nhận điện thoại của tôi ấy, là tôi sẽ ra đường cho xe tông nguy hiểm quá thầy sợ chứ đến một mạng người chứ điện thoại thôi nhưng mà nó là một mạng người thì thôi lại phải nhận cho cụ vậy để giữ lên một mạng sống của một cụ già đấy một cụ bà rất là tốt bụng nhưng mà không qua được đường thì câu chuyện ở đấy đúc kết cho các bạn là gì hãy cứ làm việc tốt tự nhiên là người ta sẽ tốt với các bạn đấy đấy là đấy là cái câu chuyện có thật ở con phố bạch mai sợ lắm các em ạ để phải giúp nhận giúp cho bà ấy để để cứu một mạng người đấy Ừ, chứ có phải là là là muốn có điện thoại ở đâu đấy trời ơi chứ thầy chưa bao giờ phải mua điện thoại các em ạ chưa bao giờ thầy phải mua điện thoại nó được tặng đây còn cái điện thoại nữa đây còn điện thoại nữa đây cái điện thoại này cái điện thoại này thì ờ, thầy cũng được tặng đây cả hai điện thoại thầy được tặng cái điện thoại này thì hôm đấy là có một ông cụ ông ấy ờ, ở trên ờ, con phố Minh Khai con phố Minh Khai thì cũng gần con phố Bạch Mai đấy cũng gần con phố Bạch Mai thế ông cụ đấy ờ, đang đứng ở gốc cây xà cừ rất là to hôm đấy là trời lại mưa bão mà nhà ông ấy không biết ở đâu nhưng mà ông cũng đang muốn sang đường lượn sang đường thế là với cái lòng tốt của thầy thầy nhìn thế thầy rất là thương hôm qua đường mà trời mưa to thế thì thầy phải lấy luôn cái giáo án của thầy che đầu cho ông ấy Nhà thầy dẫn ông ấy qua đường. Ông lại cảm động quá, ông khóc. Ông khóc kinh lắm. Đấy, khóc không ngớt được mắt bảo là mãi mới có một thanh niên tốt cho cậu ở trong cái xã hội này. Người đều thấy tôi là bơ đi. Nhất là nhìn tôi nó còn áo nó rách dưới Nên nhiều người là bơ đi. Được cái là tôi lại là uh, thấy rằng là cậu không màng về cái vẻ ngoài của tôi mà vẫn giúp tôi thế là ông ấy cảm động quá ông lại dí vào tay thầy cái điện thoại thầy lại từ chối không được cụ làm thế là không được cháu thì cháu dùng điện thoại vớ vẩn thôi nhưng mà ít nhất là nó vẫn nghe gọi được nhưng cụ không cần làm thế với cháu cháu giúp cụ cũng là vì tấm lòng thế là cụ ấy ai quá cụ ấy em bảo ôi rồi không ngờ lại còn có người nhân phẩm tốt như này thế là cụ ấy bảo là bây giờ cậu mà không nhận cái điện thoại này thì không được với tôi là tôi cho giang hồ chém chết cậu sợ quá hóa ra ông ấy là trùm giang hồ em ạ thầy sợ quá thầy sợ bị chém chứ chém này thầy làm sao mà lên dạy live stream với các bạn được nên năm ra là thầy lại phải nhận cái điện thoại cho ông cụ đấy hỏi ra mới biết về sau thầy mới biết được hai ông bà này đấy, hai ông bà này là vợ chồng các em ạ hai ông bà trước và sau vợ chồng thế là hai ông bà lại à, lại lại về nói chuyện với nhau bảo ôi hôm nay tôi cũng gặp được một cậu cậu lên dạy uh, giáo viên đúng không chính rồi cậu ấy là toán dạy toán đúng không Đúng rồi, cậu còn lấy giáo toán cho tôi mà tôi nhớ không nhầm mà tên thầy Đạt. Đúng rồi, tên thầy Đạt. Thế là hai ông bà cụ đấy nó mới cảm động quá. Lại sang tận nhà thầy, biếu thầy căn nhà. Ôi dồi ôi, thế cái trung tâm dạy học của thầy tới phải mua đâu, là được biếu ấy chứ. Hai ông bà biếu thầy. Đấy, nên câu chuyện rút ra từ hai câu chuyện ông bà cụ già gì là hãy đi giúp người. Tự nhiên là cuộc sống nó sẽ mỉm cười với các bạn. <laughs> <laughs> thật mà các bạn các bạn các bạn lại bảo thấy bốc phét thì không bao giờ bốc phét ai bốc phét mấy cái này bao giờ đấy dạ. còn ngày xưa cơ là là là từng có một anh thanh niên què chân đây anh cái điện thoại này thấy có phải mua đâu là anh thanh niên anh què chân anh ấy um, ờ, không sang được đường thế thầy lại giúp anh ấy sang được thế là anh thanh niên lại tặng thầy cái điện thoại thôi đùa thế thôi nhá yeah, chúng ta uh, như đã hứa là thầy sẽ giúp các bạn uh, xem về về về về uh, tương lai đúng không giúp các bạn xem tương lai rồi À nhân tiện là trước khi xem tương lai thì các bạn nào mà đăng ký S1 đấy, các bạn đăng ký sớm đi. Sắp tới là tăng giá rồi đấy, đến mùng 1 tháng 9 đến tăng giá rồi còn có mấy ngày nữa thôi nha. Chục ngày nữa là tăng giá về giá cũ rồi. Nên bạn nào mà chưa đăng ký đăng ký sớm không phải lại hối tiếc nha. Đấy các bạn cứ hỏi chất lượng thì các bạn cứ hỏi bạn nào ở đây học S1 rồi thì bạn ấy tư vấn cho nha. Nói chung là không phải quảng cáo đâu, nhưng mà uh, nó tốt thật. <laughs> nó tốt thật bởi vì giáo án thầy đã phải nghiên cứu 8 năm rồi nó mới ra ra một cái giáo án hoàn chỉnh để dạy các bạn và cái phương pháp nó cũng là chuẩn để để cho các bạn hiểu bài nó dễ nhất và đạt hiệu quả cao nhất quan trọng là thực chiến Đấy. và nó được được kiểm chứng thông qua đúng các anh chị đi đi trước rồi ok chưa rồi rồi bây giờ à, đến à, cái à, công việc là xem tương lai các bạn không nói xem bói nhé xem bói nó bị mê tín xem tương lai Nào, xem tương lai. Nào các bạn nào muốn xem các bạn comment chữ em cho thầy một cái nhá. Comment chữ em để được xem nhá. Comment chữ em nhá. Comment chữ em nhá. Đấy đấy đấy, đây này, chưa cần nhờ các bạn ý feedback, các bạn ý đã trong nhóm đã feedback rồi này. espro đỉnh thầy ạ. À Tốt nhất luôn Lê Văn Hùng. Cảm ơn em. Ok. Nguyễn Thư nó tốt thật đó mọi người. Trần à, Nhất Khang S1 chất lượng nhằm nhắm mọi người. Ôi rồi cảm ơn các bạn nhé. Ôi đấy, thầy còn chưa nhờ các bạn feedback mà các bạn đã feedback cho thầy rồi. Cảm ơn Cam. Cảm ơn Kem. À, ờ, bạn nào muốn xem các bạn comment chữ em nhá. Lê Văn Hùng hình như là buổi trước thầy xem cho em rồi hay sao nhỉ? Đây <laughs> này tí thầy thầy lấy cái lấy cái nghe. đây rồi bạn nghe đây rồi rồi Rồi. Bây giờ thầy sẽ xem cho một bạn nhá. Thanh Huyền nhá. Thanh Huyền Alo Ơ à, không trả lời à Có Thanh Huyền Thanh Huyền không trả lời thì gọi sao được Ừ Ờ bạn khác vậy Phạm Bình Sinh à? À, Bình Sinh à? Nên avatar tím tím nó pute đấy. Gọi luôn. Hmm. À kìa Gọi không trả lời này thì Chết dở À em em em tên là phạm bình sinh à ờ, không trả vâng lời vâng à vâng à. không trả lời thì gọi ờ, em, sao được em em đâu bật loa à? vâng rồi bạn khác vậy em em bật loa à? bình sinh à? à bình sinh à nhìn ta tím tím te đấy alo alo dạ ơ ừ, em bật em loa em bật loa thì đâm ra là thầy sẽ sẽ sẽ, sẽ khó khó nói chuyện được bởi vì nó cứ vọng ngoại tiếng nghe, nghe vào rồi uh, em giới thiệu uh, về bản thân cho các bạn uh, biết qua một chút nhỉ alo ạ à? uh, alo alo nghe rõ chưa alo nghe rõ không hmm. à kìa chẳng ai thấy trả lời này có thể tắt nhá ôi giời ơi rồi thôi bạn khác vậy không nghỉ. nó mất thời gian quá các bạn à, nên có tai nghe nhá, học có tai nghe không nó loa nó vọng hoặc là bạn là dùng điện thoại ấy, nó còn đỡ được chưa rồi rồi tiếp tục nha bạn nữa nha sao nào sao lại không để avatar à? Nguyễn Như Yến không để avatar à? Alo. Dạ em chào thầy ạ. Ờ chào Yến nha. Yến giới thiệu uh, ờ, qua về bản thân mình cho các bạn cái nhỉ. Yến. Dạ em tên là Nguyễn Như Yến và em học ở khóa S1, S Pro, S2 và S3. Ui rồi, đăng ký hết các khóa rồi à? Ui rồi, sắp thủ khoa nữa rồi em ạ. Là thế Yến ờ, là đã học trường gì em nhỉ? Em học ở dưới, em học ở chỗ Thái Bình, em học trường Nguyễn Du ạ. À, Nguyễn Du Thái Bình à? Du ạ. À, cũng là trường tốt đấy. Thế um, uh, uh, đã có người yêu chưa? Dạ em chưa Chưa có người yêu ạ. À? Thế có muốn tìm người yêu không? Dạ em không có nhu cầu ạ. À không có nhu cầu ạ. À? Ok, thế thì à, à, em sinh ngày bao nhiêu nhỉ? Em sinh ngày mùng 3 tháng 8 ạ. Mùng 3 tháng 8 11 giờ này cộng với cả 2004 đúng không? Dạ vâng 7 đến 15 này, ai chà. Thế thì hay đấy. Tức là thầy đánh giá em là một người mà độc lập tự chủ, cá tính mạnh luôn. Và trí tuệ của em phát triển rất tốt. Nhất là những cái vấn đề liên quan đến đến lý trí. Lý trí. Dạ em vâng. thì sẽ sẽ không mạnh về vấn đề cảm xúc đâu. Nhưng mà được cái là ví dụ như kiểu tình cảm ấy, đứa nào mà cưa cẩm em ấy thì uh, có khi hơi khó đấy. Nhưng mà được cái là là là lý trí em phát triển rất là tốt em có nhận ra là em có tính độc lập cao không và có, có cá tính mạnh không có cá tính mạnh không cá tính thì em cũng không đâu à tức là có khi em cá tính mà người ta lại không biết đấy chứ rồi thì thầy nhìn thấy em là một cái sự thông minh rất là tốt và em được cái nhá là bạn thằng nào về sau yêu được em là rất là sướng bởi vì thực ra là để mà nói như nào nhỉ dễ mà rung động cho người khác thì em rất khó à, rất rất rất khó để rung động cho người khác nhưng mà nếu như em mà đã có ai bên cạnh rồi như của bạn bè thân thiết này người yêu này gia đình này rất là hay biết ơn và yêu thương những cái người khác nhưng mà trong trong nội tâm của em thôi em lại không nói ra cơ ờ à, bình thường là đứa khác nó yêu nó nó nó biết ơn ấy nó hay nói ra ngoài lắm để người khác thấy được nhưng mà em sẽ khó mà nói ra em hay giữ nó trong lòng em có hay thấy không Dạ đúng rồi ạ. Chuẩn đét luôn. Thế thì chuẩn đét rồi. Nào bây giờ cô muốn hỏi tôi cái gì nào? Dạ em muốn hỏi về ờ, học hành và năm sau em thi đại học ạ. Học hành á? Học hành như nào? bên em muốn hỏi học hành là như nào? Chưa hiểu lắm. À không, em muốn hỏi về ờ, năm sau em thi đại học nhưng mà chưa biết chọn ngành gì. Dạ vâng, à vâng đúng rồi ạ. Ờ, à, bây giờ thầy sẽ list cho em những cái việc mà em có thể làm tốt nhá. Thứ nhất, Vâng là những cái việc công việc liên quan đến du lịch. Thứ hai là những việc liên quan đến quản trị, quản trị nhân lực, quản trị khách sạn, tài chính, ngân hàng. Rất tốt cho em. Đấy. Dạ vâng. Ừ. Marketing của em em cũng làm tốt luôn. Nếu mà em làm marketing thì em sẽ không phải là làm nhân viên marketing. Nếu mà em làm marketing thì em sẽ phải làm ở những cái vị trí liên quan đến lãnh đạo. Như kiểu là lead hay là manager của marketing, tức là nó mang tính chiến lược và tổng quát thì đấy là thế mạnh của em bởi vì em không giỏi ăn nói nhưng mà em để mà có một cái logic về hệ thống em làm tốt cái điều đấy rồi nên uh, thầy khuyên em nên chọn du lịch tài chính hoặc ngân hàng nhá dạ vâng ạ ừ. em cũng hỏi gì nữa em nào em cũng không hỏi gì thêm nữa ạ à hỏi thế thôi à ừ, được thôi rồi dạ thế vâng nha. em cảm ơn em chào thầy ạ ừ chào em dạ vâng ạ ừ. rồi tiếp tục nhá tiếp tục bạn nữa nha còn lúc bạn nữ rồi về bạn nam đi bạn nam alo alo alo Ờ, Em chào thầy. ạ. ờ, chào em, à, em là Minh Tuấn đúng không? Vâng, đúng rồi ạ. Ờ, Tuấn giới thiệu ờ, qua cho các bạn một chút về bản thân em đi nào. Em thầy à, với các bạn, em là Nguyễn Minh Tuấn ở Hà Nội ạ. Ừ. Ở chỗ Chùa Hương ấy các bạn Ở chùa Hương ở xa thế, ở chỗ à, <laughs> nó nó nó nằm ở sau Hà Đông đúng không? À, chùa Hương Hà Tây rồi. Vâng, vâng, ở chỗ Hà Tây đấy ạ. Ừ, ừ, à, xa đấy, xa chỗ nhà thầy phết đấy. Vâng. Ờ, thế học online khóa nào của thầy đấy? em à, em có học đâu em em học cùng với các bạn ấy khác à đang học uh, livestream ờ, ở trên fanpage mấy cả ở trong nhóm này thôi đúng không vâng đúng rồi ạ ờ thế có định học uh, các khóa học của thầy không em mà có có à ừ, có nó yếu ớt thế mạnh mẽ lên chưa à, thế em có thầy ạ thế thế mày có thấy thầy dạy dễ hiểu không có em thấy thầy dễ dạy dễ hiểu ờ à, thế tốt rồi rồi Thế thì uh, Tuấn uh, đang học trường gì em nhỉ? Em học uh, Mỹ Đức B. Mỹ Đức B à? À ừ, dạ vâng. thầy biết trường đấy. Thế uh, năm nay định thi đại học trường nào chưa? Em định thi vào trường um, khoa học xã hội và nhân văn. Khoa học xã hội nhân văn khoa gì? Khoa tâm lý học thầy ạ. Tâm lý học à? Thích làm bác sĩ tâm lý à? Vâng, em định làm bác sĩ tâm lý trị liệu. Ừm, tâm trị liệu tức là vấn đề về tâm lý của mọi người có vấn đề gì đến gặp em đấy, đúng không? Để em tư vấn, đúng không? OK. Thế, a, Tuấn sinh ngày bao nhiêu em? Em sinh ngày 21 tháng 6 thầy ạ. 21 tháng 6, chỗ này sẽ là 39 11 4. OK. Rồi, ui giời ôi! Tức là thầy nhá thầy thầy thầy hỏi nhá thầy thầy đoán thôi thầy đoán trước nhá vâng. thầy đoán trước là con đường nó dẫn đến cái cái vấn đề về về việc em chọn cái ngành tư vấn tâm lý có phải em đang gặp em đã từng gặp và đã gặp hoặc là đang gặp cái vấn đề liên quan đến rất là nhiều nhiều cái cái nỗi lo trong cuộc sống cũng như là em hay lo toan nhiều chuyện cũng như là đã phải khổ tâm trong nhiều chuyện rồi và đôi khi là em hay nghĩ cái vấn đề về tiêu cực bản thân và em tự tự tìm cách để em thoát khỏi cái vấn đề đấy rồi thì em muốn muốn muốn à, muốn làm cái nghề này để để giải tỏa uh, những người giống em đúng không? À, đúng rồi thầy ạ. Chuẩn xác luôn đúng không? Tiếp này, vâng. có phải là em uh, em em em thường ấy là rất ít người đến với cách em để động viên em mà em phải toàn tự động viên bản thân mình trong những cái lúc mà em gặp khó khăn đấy mà bạn bè em bên cạnh em nó nó không hiểu để nó nó nó an ủi em nhiều mà toàn là em tự an ủi mình là trong những cái chuyện lo lắng của cuộc sống có đúng hay không đúng luôn rồi ạ chuẩn đét rồi rồi bởi vì em là người nội tâm em là người sống cực kỳ nội tâm luôn và em bị một cái là hay bị suy nghĩ tiêu cực về bản thân rất nghĩ về tiêu cực bản thân ví dụ nhé còn những cái người nó sẽ luôn luôn nghĩ tích cực về bản thân luôn luôn nghĩ mình tuyệt vời này luôn luôn có bạn bè bên cạnh luôn luôn vui đấy như thầy chẳng lúc nào thầy vui lúc nào thầy vui kể cả nhé. có khi ở trên mạng là bị đứa họ đứa kia nó nói xấu nó ném đá các kiểu nó sai sự thật về mình có đứa nó lên mạng nó ném đá là ôi rồi ông đạt ông ấy dạy toàn dạy uh, giải nhanh bằng máy tính thôi chứ có cái dạy bản chất đấy đâu nó là sai sự thật nhưng mà thầy vẫn vui mặc dù nó ném đá nhiều người lại hùa vào chẳng hạn thế nhưng mà vẫn vui bởi vì thầy tin rằng sẽ có những người biết được là bản chất thầy dạy như thế nào không việc gì phải thanh minh cái đoạn đấy cả đấy lúc nào thầy nghĩ tích cực nhưng mà em bị một cái là hay nghĩ tiêu cực hay nghĩ tiêu cực và uh, vậy thì lời khuyên của thầy ở đây là gì là em hãy cố gắng là bỏ những cái điều lo lắng trong cuộc sống đi tự tin hơn tự tin hơn thì bởi vì lúc em tự tin hơn thì óc sáng tạo của em nó mới tốt nhất mấy cả lúc em vui vẻ thì nhiều thứ đầu của em nó mới nghĩ thông ra được đấy và em là người có thiên hướng hướng về gia đình nhiều hơn là công việc có đúng hay không đúng luôn đấy thầy ạ ừ bởi vì thầy nói cái chuẩn đấy hết luôn đấy ờ bởi vì thầy ấy, là thầy thầy thì ngược lại em thầy lại hướng về công việc nhiều hơn là gia đình đấy là đấy, đấy là cái, cái cái nhược điểm của thầy nên đôi khi à, cái thời gian bên cạnh gia đình của thầy rất là ít thầy toàn hướng tập trung hết vào công việc thôi nhưng em ngược lại em rất lo lắng cho những người trong gia đình của em rất là muốn những người gia đình của em nó luôn luôn tốt lên và kể cả trong công việc ví dụ công việc một việc quan trọng với cả gia đình đang có việc quan trọng em sẽ nghĩ đến chuyện là giải quyết cái vấn đề của gia đình trước kể cả gia đình việc nó nhẹ hơn nhưng em sẽ chọn giải quyết vấn đề gia đình trước là công việc và em có cái tình thương cảm bao dung rất lớn và đây là cái điều mà mà mà đôi khi nhá là em để cái điều này lần lướt sang vấn đề tình cảm nhá là em sẽ dễ bị lợi dụng và bị cắm sừng nên cẩn thận nhá có bị cắm sừng bao giờ vâng. chưa yêu bao giờ bị cắm sừng chưa à em chưa chưa à Ờ thế tốt rồi, nhưng mà yêu con nào ấy thì tìm hiểu con ấy cho kỹ vào nhá. Yêu đương đừng có đừng có sâu hết những cái gì mình có, đừng có thể hiện hết tình cảm của mình cho nó ra như nào. Không thì em là người đau khổ trong cái chuyện tình cảm này đấy. nhá Vâng, đúng rồi thầy ạ. Yêu ừ. ai Ừm. phải yêu với mình một chút nữa thầy ạ. Ờ, nên chọn con nào yêu mày nhiều hơn ấy, đừng có chọn con nào yêu mình mình yêu nhiều nó nhiều hơn thì mày sẽ khổ đấy. nhá Ờ, thế bây giờ muốn hỏi thầy cái điều gì nào? em em muốn hỏi về đường học tập đi tại vì em em em hay bị mất gốc toán học trước thì quên sau ấy thầy ạ À, học trước quên sau chuyện bình thường bởi vì em học nó không có logic tức là như này đây là cái lỗi của rất nhiều bạn gặp phải tức là khi mà các bạn đi xem livestream của thầy ấy, ở trong trên trên Facebook fanpage của thầy fanpage của thầy thực ra là những cái buổi livestream thầy bổ trợ cho các bạn trong khóa học của thầy thôi chứ không phải là một cái buổi dạy hoàn chỉnh nên là nhiều bạn có thể là xem thầy giải sẽ vẫn thấy hiểu nhưng mà để mà liên kết các chuyên đề với nhau ấy thì lại không làm được nên ấy thầy bao giờ trong cái khóa học của thầy thầy phải dạy từ cơ bản nâng cao từ bài dễ mày khó sắp xếp từ dễ đến khó nên các bạn phải theo đúng cái bản lộ trình thì em mới học tốt được nên em đã học ai không cần nhất thiết phải học thầy nhé thầy có thể nói là em có thể học ở thầy trên lớp hay là học ai đấy thì mình cũng phải theo cái bài đầu tiên nếu như mình theo những cái bài đầu tiên mà mình ờ, theo vài bài năm sáu bài đầu mà mình không thấy hiểu ấy loại bỏ luôn giáo viên đấy ra khỏi bởi vì mình không có nhiều thời gian trong năm cuối cấp nên em có thể chọn cái giáo viên khác bởi vì hiểu hay không hiểu nó cũng phụ thuộc vào rất nhiều là việc cái người dẫn đường cho em ấy là người ta có vẽ được một lộ trình nó tốt hay không cái lời khuyên của thầy thì kể cả học thầy hay học ai nữa thì em nên thử học những cái bài đầu tiên nếu mà thực sự mình hiểu mình hợp người ta thì mình mình nên nên theo tin tưởng và theo học và cố gắng và còn một điều nữa là khi mình học ấy thì à, cái người thầy của mình phải đưa ra được cho mình là cái việc liên kết các chuyên đề với nhau như nào nên bao giờ thầy phải có cái khóa là khóa tổng ôn là khi mà các bạn học hết các chuyên đề xong rồi thì phải biết cách, cách biết cách liên kết các chuyên đề với nhau thì lúc đấy đề thi đại học mới làm được bởi vì trong đề thi đại học một câu ấy nó không chỉ hỏi một chuyên đề mà hỏi rất nhiều chuyên đề nhớ nhá nên mình cứ mình mất gốc thì mình nên đi tạo từ gốc đừng có cố gắng đi hái quả ở trên ví dụ ờ, thấy cái dạng này làm được mình cứ hái mấy cái dạng quả đấy nhưng thực ra cái cái lõi của cái cái bài đấy nó lại phải liên quan đến cái rễ cây thì mình muốn cái cây nó phát triển tốt muốn mọc quả tốt thì cái rễ của mình phải tốt thì gốc của mình phải to thì lúc đấy quả nó mới ra được và mình hái nó mới tốt được mới dễ dàng được hiểu chưa nhá nên cái đi vâng. từ gốc cho thầy thì cái việc em đang định hướng ấy về cái công việc của em ấy thầy đang thấy là em định hướng nó đúng rồi bởi vì những cái công việc nó phù hợp với em em sẽ không làm việc liên quan đến cái vấn đề về lãnh đạo như như cái bạn thầy vừa nói ở kia mà cái công việc sẽ làm em hạnh phúc và em thấy yêu công việc này và sẽ dễ thành công hơn trong công việc này là làm những cái việc liên quan đến trong những cái tổ chức về nhân đạo này tình thương này giúp đỡ tâm lý này giúp đỡ người khác này uh, thiện nguyện này đấy thì em làm rất là tốt em ở trên trường có tham gia những cái tổ chức tình nguyện không dạ em có thầy ạ đấy chuẩn đét luôn thế làm đúng rồi đấy theo đúng cái cái cái cái định hướng của em thầy nghĩ là đấy là việc tốt đấy và sẽ làm em vui vẻ cuộc sống cũng như là giúp dễ thành công hơn là những cái việc liên quan đến phân tích các chỉ số từ điều hành quản lý đấy không phải thế mạnh của em kể cả trong lớp của em ngay ngay hiện tại trong lớp hiện tại của em trong lớp ở trên lớp học ở trên trường ấy là em em sẽ tự nhận thấy cảm nhận thấy là em sẽ không phù hợp trong việc là lãnh đạo một trong đội nhóm ở trong lớp có đúng không dạ đúng rồi. chuẩn đấy đấy nhưng mà bọn bọn bạn bè của em sẽ nhìn em với một ánh mắt là thấy em là một người tốt thấy em là người hiền lành tốt bụng và rất là đáng tin tưởng nên em có rất nhiều bạn bè tin tưởng em nhưng mà để mà bảo uh, lãnh đạo bọn nó thì bọn nó sẽ không chọn đấy nhưng mà để chọn người tâm sự thì bọn nó sẽ chọn em đấy tâm sự là một người tâm sự tuyệt vời đấy biết lắng nghe ừ. vâng đúng rồi ạ đấy chuẩn đấy thì tao nói gì nó sẽ chẳng phải đúng khổ quá <laughs> rồi hỏi gì nữa không thôi ạ à, em cảm ơn thầy em nhường cho các bạn khác vậy ờ Ok. Chào thầy nhé. Ừ, ờ, chào em. Rồi. Thôi, thầy chỉ nói thầy hôm nay hứa là xem cho hai bạn thôi, chứ còn xem nhiều bạn quá thì nó đôi khi là nó mất thời gian. Thôi để buổi tới nhá, buổi số tư, buổi thứ năm chúng ta còn hai buổi nữa các bạn, thầy xem tiếp cho các bạn nhá. Ờ, nhá. Thôi chúng ta nghỉ thôi, nghỉ sớm thôi nhá. Rồi, thầy chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ nhé. Các bạn đã đăng ký khóa S1 và S2 và S3 của thầy thì các bạn có thể đăng ký trên cái link uh, này. Đây, thầy sẽ à, cho các bạn cái link đăng ký sớm cùng với nó hết ưu đãi. Nó thiệt thòi các bạn thôi. Đấy. Đang được giảm giá, đang được ưu đãi. Ưu đãi. Đăng ký sớm. Đấy, thì kim à, cái comment ở đấy. Bạn nào muốn đăng ký các bạn kim vào à, click vào xong các bạn đăng ký thì sẽ có giá trị à, sẽ tư vấn gọi điện cho các bạn tuy nhiên ấy thì sẽ có bạn ấy các bạn ý bảo là không biết cái khóa nào nó phù hợp thực sự với em thì cách để để để em biết khóa nào phù hợp với em nhá thầy sẽ dạy các bạn này rồi cách này để em có thể xem nhá em à, vào giúp thầy em vào giúp thầy như sau em vào trên cái trang là luyện thi tiến đạt vn được chưa luyện thi tiến đạt vn luyện thi tiến đạt vn đây sau đó em à, vào em chọn cái mục là cái mục uh, tư vấn ấy nhận tư vấn ấy thì tự nhiên là là là sẽ có người tư vấn cho em cái lộ trình cho nó tốt nha à, không cần đăng ký học phần tư vấn thôi thì các bạn vào trang luyện thi vn có phần tư vấn đấy rồi bye bye các bạn nhé chúc các bạn ngủ ngon nhé bye bye